xin ờ, chào mọi người à, nhiều người hỏi là cái con chó nó kém ăn nó biếng ăn thì làm cách nào hay là nó bỏ ăn ăn ề à đưa cho đút cho nó thì nó ăn mà không đút cho nó thì thôi pila xuống đây đi pila yeah. Dạ. pila rồi à, messi ra đây vòng đây ok siro vòng được bạn đây bát ăn này là nhiều đấy chứ không có ít đâu chó kén ăn chó biếng ăn hay là chó lười ăn thì cái cách trị như thế nào thì nó rất là đơn giản thôi à, chúng ta chỉ cần cho nó ăn ít đi cái lượng ăn ít đi và cái số bữa ăn ít đi nếu mà chúng ta cho ăn một ngày nhiều bữa thì sau vài ngày thôi con chó nó sẽ ăn khỏe lại nó sẽ ham ăn lại trong cái trường hợp của con chó nó không có một cái bệnh gì ở trong người thì chỉ cần cái cách xử lý đơn giản thế thôi giờ sử bình thường mà chúng ta cho ăn một cái bát này đi thì nếu mà con chó nó lười ăn nó kém ăn đấy thì chúng ta chỉ cho một nửa bát thôi hoặc là có thể chúng ta cho một phần ba bát đó đấy là giả sử cái bát đấy thôi chứ còn cái bát này nó to lắm ờ, bình thường một người cho ăn có thể mà là một nửa bát này thôi đã là ok rồi thì uh, chúng ta chỉ cần giảm ăn cho con chó đi cả về số lượng thức ăn và cả về cái tần suất bữa một ngày mà cho ăn hai bữa ba bữa thì giảm đi một ngày có thể cho ăn một bữa rồi cũng được à, còn với cái con cho con ấy thì ờ, cái số bữa chúng ta không giảm được thì chúng ta giảm lượng ăn chúng ta có thể cho mỗi bữa chúng ta chỉ cho nó ăn một nửa hoặc một phần ba cái lượng ăn mà bình thường chúng ta cho nó ăn thôi và chúng ta giữ nguyên cái lượng ăn đấy trong khoảng 3 đến 4 ngày với những con mà nó gan lì thì có thể là phải giữ cái lượng ăn ít ấy, trong một tuần thì con chó nó sẽ ham ăn đến khi nào ấy mà con chó nó ham ăn ấy chúng ta sẽ cho nó ăn ít thôi nhưng đến khi nào mà con chó nó ham ăn ấy, thì chúng ta vẫn giữ nguyên cho ăn ít chứ chúng ta không cho ăn nhiều lên ngay mà chúng ta giữ nguyên cho ăn ít trong 2, 3, 4 bữa tiếp theo từ cái lúc mà con chó nó ham ăn để làm gì để cho con chó nó sẽ nhớ được là cái cảm giác đói nó như thế nào trong hai ba bốn bữa là để nó nhớ được rồi thì lần sau ấy là khi mà con chó nó chán ăn chúng ta chỉ cần giảm đi một bữa thôi là con chó nó sẽ nhớ lại ngay cái cảm giác đói như thế nào thì nó sẽ ăn ăn ăn uh, ham ăn lại còn thực ra mà nói là, là các con chó nó ham ăn hay nó hay là các con chó nó biếng ăn đấy là đôi khi nó còn do vấn đề sức khỏe của nó nữa có thể thời tiết nó thay đổi có thể con chó nó yếu mệt trong người thì nó kém ăn một bữa nó là chuyện bình thường trong cái trường hợp mà con chó nó kém ăn một bữa như thế thì chúng ta bữa sau chúng ta cũng giảm đi một nửa bởi vì sao khi mà cho con chó ăn ít đấy là cái hệ tiêu hóa của con chó nó được nghỉ ngơi cái cái cái cái dinh dưỡng mà cung cấp cho con chó nó vẫn đạt được một mức độ nào đấy nhưng mà cái hệ tiêu hóa của con chó nó được nghỉ ngơi bởi vì ăn ít hơn đỡ đầy bụng Ờ, cơ thể nó không bị mệt không bị mất sức thì nó cũng tốt cho con chó hơn nó kích thích cái quá trình ở trong cái cơ thể của con chó trong cái trường hợp mà con chó nó mệt mỏi nó nó hoặc là nó kém ăn hoặc là kể cả trong trường hợp con chó nó mệt mỏi thì mọi người cũng nên giảm cái lượng ăn đi một hai bữa sau đấy thì tăng ăn lại đó còn để cho con chó nó tiêu hóa tốt thì uh, mọi người dùng uh, xem cái video cái chibi powder này nhé giúp cho con chó nó hấp thu tốt nó tiêu hóa tốt bởi vì có rất nhiều con chó ấy nó kém ăn là bởi vì là nó tiêu hóa nó bị mệt mỏi vì tiêu hóa chúng ta có thể cho chúng nó ăn ít chứ không cho nó ăn nhiều nhưng con chó nó vẫn kém ăn đấy là những con mà trong cái cây rơi vào cái trường hợp là cái cơ thể nó bị yếu mệt ở trong người còn những cái con mà bệnh gọi là bệnh chó nhà giàu là nó luôn luôn được ăn thừa không cần biết nó ăn cái gì nhưng mà con chó nó luôn luôn được ăn thừa thì nó sẽ thành con chó biếng ăn kén ăn ăn trọn hoặc là bữa ăn bữa bỏ đó thì trong cái trường hợp mà chó nhà giàu ấy thì đơn giản cho nó thành chó nhà nghèo đi là là là nó sẽ ham ăn còn cái trường hợp mà không phân biệt giàu nghèo là cái trường hợp mà con chó nó yếu mệt trong người thì nó kén ăn thì mọi người uh, tham khảo cái chi này nhá đó video mà hữu ích thì mọi người like và chia sẻ và mọi người kiên trì thực hiện như vậy uh, kiên trì thực hiện cái việc mà giảm cái lượng ăn cho con chó trong những cái con mà gan lì nhất thì mọi người cứ kiên trì thực hiện một tuần liền chắc chắn con chó nó sẽ ham ăn lại còn bình thường ấy, đa số ấy, chỉ sau khoảng 3 ngày thôi là con chó nó sẽ ham ăn lại ngay nhưng mà khi mà nó ham ăn lại đấy mọi người nhớ là khi mà con chó nó đã biết đói rồi và nó ham ăn nó ăn ngon miệng rồi thì chúng ta vẫn phải giữ cái lượng ăn ít có thể là chỉ một nửa cái lượng ăn bình thường thôi là cho nó sau hai ba hoặc bốn bữa tiếp theo nữa để cho nó vẫn biết nó đói rồi nhưng nó vẫn bị ăn đói tiếp thì con chó nó sẽ một là cái cơ thể của nó nó nó được kích hoạt hai nữa là nó sẽ nhớ cái cảm giác đói thì về sau chúng ta nếu mà nó hè hà nó ăn hè hà chúng ta chỉ cần giảm một bữa thôi là nó nhớ rồi à, pila ngồi đây đó nhìn pila đó ờ, bạc lâu rồi nhưng mà ăn ấy thì lúc nào cũng phải vét phải bắt bát thì là nhẵn bóng mà thế là tốt nhá ok pila ngồi yên đấy nhá không đi đâu pila à? ngồi yên đấy ngồi đấy ngồi đấy ngồi đấy để anh quay một đoạn video ngồi yên đấy các con siro này là là là cho ăn xong rồi đến lúc nhờ nó để quay một đoạn video mà nó chuồn luôn pila xích vào giữa nào pila không pila đi đâu à, anh cần một người mẫu được rồi ngồi đấy messi có làm người mẫu được không lên ghế đi pila nhìn vào đây nào nào anh zoom này Đúng rồi, xinh lắm Được Ok đấy Xinh luôn Nhìn thẳng vào đây này, máy quay đang chữa vào pila nhá Quá xinh luôn đấy chứ không phải xinh bình thường Tuyệt vời đấy Ok luôn Xinh quá Đó mọi người thấy người mẫu Pila xịn chưa Tuyệt vời chưa Xinh lung linh luôn rồi chưa xong chưa xong mới khen một tí Còn chưa xong đúng rồi Ok Nào làm một kiểu ảnh nhá Làm một kiểu ảnh nào Để anh chỉnh lại máy đã Ok làm kiểu ảnh nào Anh đếm 1, 2, 3 nào 1 2 3 nào 3 Villa thích chụp ảnh liếm mép à một đếm lại này hai ba nào cười thật tươi nhìn thẳng vào đây đây nhìn thấp xuống Villa thấp xuống thấp xuống thấp xuống thấp xuống dưới nhìn tay anh nhá thấp rồi ok rồi xinh xinh rồi thế là được rồi tuyệt vời rồi đó người mẫu pila được xong